toàn quân Việt Nam đi trong lòng kêu cua bước trên dồn vang trên đường gặp về già có yêu mâu chiến thắng mang hờ rơ sông ngoài sao trên hút quân hành ca